chào anh em tiếp tục lại quay trở lại với anh em cái video ngày hôm nay cái video ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu một trăm phần trăm không tan và cái bộ hột tài xỉu này nó là độc quyền của cơ sở tôi Đấy, nó mang lại cho anh em những cái chiến thắng rất là cao và đặc biệt một điều nữa đó chính là cái bộ hột tài xỉu này nó phá vỡ những cái thế hột tài xỉu khó Đấy, và vỡ những cái hơi tài xỉu khó thì anh em nào đi chơi tài xỉu bịp anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì anh em cũng đã biết được cái thế hụt tài xỉu khó là nó là những cái thế hụt tài xỉu nào nhé thì tôi cũng không muốn nói trên video nữa Đấy, thì anh em nào mà muốn xem những cái thế hụt tài, cái bộ hột tài xỉu hay này nó phá được những cái thế hụt tài xỉu khó thì anh em cứ đăng ký kênh và anh em xem những cái video của cái bộ hột tài xỉu hay phía trên để anh em có thể biết sâu thêm về bộ hột tài xỉu hai này để cho anh em đi sử dụng anh em đi lắc cái anh em đi lắc ở những cái lâu trường lớn vô cùng là hiệu quả cho anh em đó <clears throat> thì ngày hôm nay tôi và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu hai này bộ hột tài xỉu mà vừa mới cho ra mắt anh em thì cũng có những anh em thân thích của tôi sử dụng cái bộ hột tài xỉu hai này anh em đi lắc tài xỉu thì anh em thấy rất là ok ok ở đây nó không phải riêng về cái cái cách mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu của cái bộ tài xỉu ở hai này mà nó chính là cái bộ tài xỉu này nó hoàn toàn phá vỡ những cái thế hột tài xỉu của anh em phá vỡ những cái hột tài xỉu mà anh em lắc khi mà anh em lắc thì anh em không bị tâm lý nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cái, cái cuộc chơi của anh em nhé thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu hai này xem là cái bộ hột tài xỉu hai này cái tăng kích của nó như thế nào để cho anh em thấy được cái sự xanh chín của nó nhé đây Đó. bộ hột cực kỳ trong rồi Đó. trong luôn Đó. Đó, bây giờ tiếp theo là làm chậm bộ hột này thì cũng bao cho anh em trẻ hột luôn cay tăng tích đã xong đấy thì vào nước muối nước muối thì đảm bảo với anh em luôn là 100 trăm làm được. anh em à, cứ tin tưởng ở bên cơ sở tôi bên cơ sở tôi chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột anh em đi lắc cái rồi nên là anh em cứ tự tin anh em đi lắc anh em không cần phải lo gì về tăng tích cả có tăng thì bảo có tăng không tăng thì bảo không có tăng nhé đó thì với cái bộ hột tài xỉu này anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì nó đang ở cái thế hột 456 này thì cái thế 456 này trước kia nó cũng là cái thế hột tài xỉu khó nhưng bây giờ nó hoàn toàn không phải là cái thế hột tài xỉu khó nhá đó thế hột tài xỉu khó bây giờ nó chính là cái thế hột 234 với cái thế hột này nó lên tài khoảng tầm 80 phần trăm những cái bộ hột thường hoặc là những cái bộ hột nào chưa làm Đấy, thì là nó sẽ có tỷ lệ 80 phần trăm hiện tại nhá. đấy thì anh em nào không tin thì anh em cứ cầm nắp chén ra anh em thử mà xem nhá. đấy thì riêng về cái bộ hột tài xỉu này anh em chỉ cần lắc với cái lắc bình thường thôi cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này thì anh em sẽ để lại được cái chén siêu Đấy, để cho anh em có thể vượt qua được cái thế hột tài chìa khó này nhá thử cho anh em này đây là cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu này mở cho anh em xem nó là gì một hai năm đấy đúng không anh em đấy là cái thế hột đầu tiên và thế hột thứ hai đó chính là thế hột hai hai năm cái thế hột này anh em cũng sẽ phải giữ được xỉu Đấy. anh em không giữ được xỉu chén này thì anh em sẽ bị làm đánh ngập mặt tài Đấy. thì anh em phải dịch anh em phải lắc được xỉu thì anh em ăn được làn nhé thì với những cái bộ hồ thường thì anh em cứ thử anh em cứ thử rồi anh em cũng sẽ thấy tỷ lệ của nó 80 phần trăm là nó lên tài cho anh em nhưng với cái bộ hồ tài xỉu này bằng cái cách lắc giữ xỉu tự tài tự xỉu thì nó sẽ cho anh em được cái chén xỉu như ý muốn của anh em đó như thế này 80 phần trăm nó đứng ở chén xỉu cho anh em mở cho anh em 334 đúng không anh em nó rất là hiệu quả cho anh em Đấy. Đấy, thì đây chính là cái bộ hồ tài xỉu mà cái cách lắp của cái bộ hồ tài xỉu hay này nó đi theo ý muốn của anh em và nó